đâu để cô xem nào Vũ Phương Nhi Vũ Phương Nhi à, ok bây giờ mình bắt đầu điểm danh nhá Vũ Phương Nhi nhá đâu rồi xem nào hình như là không có Vũ Phương Nhi đâu các bạn ạ thế nên mình phải ask student rồi thôi tại vì cô viết thiếu Vũ Phương Nhi rồi nhá ok ok ok à Vũ Phương Nhi đâu xem nào đâu từ đâu nhỉ bây giờ các bạn hello nhiều quá bây giờ là không biết từ đâu vào đâu đây Phạm Khánh Hà có rồi này đấy Nguyễn Hồ Ánh Dương xem nào Dương Nguyễn Hồ Khánh xem nào ờ, Dương bây giờ phải ghi tên như này này đấy chưa có bạn này đúng không rồi tiếp tục Nguyễn Trung Kiên có rồi này à, bạn à, Trần Thành Duy đang gửi lời chào đến bạn à, Bến Thầy Vương nhá rồi con chào cô Ngọc rồi bình an đúng không Minh Phương này Ô, các bạn nhớ ghi tên nhá các bạn nhớ ghi tên nhá ghi hello teacher là cô không có biết bạn nào bạn đâu tại vì nhiều bạn không không để tên đúng ý ok đâu rồi con không nghe Võ Minh Khang có rồi này ok Vũ Phương Nhi này Nhi Phương Nhi Vũ Phương là các bạn comment tên cho cô nhá để cô biết là cô xem là bạn nào chưa có trong class dojo để cô thêm vào nhá đây có hai quả trứng mới đúng không nên mình có hai quả trứng mới đúng không trứng mới đi đâu rồi đấy có một quả trứng mới rồi tại vì là cô thấy lớp mình đông lắm lớp mình cũng phải tầm đâu 80 bạn ấy cho nên là mình để có 6 đây cô bạn là bạn bạn Hoài An nhá bạn Hoài An comment lại cho cô đầy đủ cả tên cả họ cả tên nhá thì cô mới điểm cô mới cho tên được vào đây được nha con vừa đi viện về ôi bạn nào vừa đi viện về bạn Phương đi viện về nhá nhớ giữ gìn sức khỏe nhá ăn uống nhiều lên con nhá ok để còn lấy sức mình còn học nha nào bạn Hoàng Minh Châu đúng không Hoàng Minh Châu hình như là chưa có à có rồi Bình An tên là gì Bình An ui lớp mình nhá lớp mình có phải đến ba đâu sáu bảy bạn tên An ấy tị cô cho xem Đinh Tô Giang ok Đinh Tô Giang còn nhớ bạn này lắm luôn ý bạn Phạm Khánh Hà biệt danh của con là Jimmy Trần Jimmy Chan á Phạm Khánh Hà lớp 3A rồi đúng không Hoàng Ngọc Nhi rồi Hoàng Minh Châu rồi Nguyễn Thảo Ngọc 2E Nguyễn Thảo Ngọc và cái tên này nghe, nghe, nghe lạ thế nhở thế mình thử vào đây xem nhá xem là có Ngọc ở đây chưa nhá ok à, có rồi anh thư anh thư có chưa nhỉ đây anh thư nào các bạn comment tên cho cô nhá đây là đang đến bạn anh thư rồi này rồi có rồi bùi thùy dương bạn bùi thùy dương đúng không đâu cô xem nào bùi thùy dương đâu nhỉ cô tìm bạn bùi thùy dương xem nào à chưa có Bùi Thị Dương hôm nay học buổi mấy rồi nhỉ hôm trước mình chưa được điểm danh này Ok Đỗ Bảo An Đỗ Bảo An như có tên rồi nhá Phạm Kim Thanh Phạm Kim Thanh là bạn mới đúng không sao cô nghe tên lạ nhỉ rồi Phạm Kim Thanh nhỉ rồi tiếp tục nào bạn Trần Bình Minh Kinh thách cơ Trần Bình Minh cơ mấy triệu cơ à có rồi lưu cao khánh bình ui cái tên này nga vang lắm các bạn mẹ nào đặt cái tên mát thế nghe nghe là thích luôn này Đấy, Lưu Cao Khánh Bình rồi Nguyễn Lương Hà An cô điểm danh rồi nhá Nguyễn Hà An lớp 1C cô điểm danh rồi nhá Nguyễn An Nhiên rồi này Hà Minh Khang không phải học sinh mới a à, rồi, rồi rồi rồi rồi Phạm Minh Phương Phạm Minh Phương Phương Minh Phạm Phương Phạm Minh đâu rồi? Xem có chưa nào? À, có rồi. My name is Bảo. Ok, I need your full name. Phạm Phú Tiến Minh có rồi này. Nguyễn Thái Thịnh. Nguyễn Thái Thịnh hình như là cô cho tên rồi. Có tên rồi nhá. Nào. Nguyễn Thảo My. Nguyễn Thảo My có rồi, có chưa nhỉ? đấy các bạn ghi tên sai này là cô copy vào khó lắm à nhớ mà sai tên của các bạn thì chết đúng không không ai muốn bị gọi sai tên hết right rồi Hoài An tên này đủ là gì con Thảo My tên này đủ là gì à con con chào cô con tên là Ngô Nguyên Khang con là học sinh mới ạ Ok Ngô Nguyên Khang nhé cô sẽ điểm danh con ở trên này nha mình chuẩn bị có một chú chứng mới Ok yeah các bạn cũ thì các bạn đã có master riêng của mình rồi đúng không đó lưu vũ kim ngọc ngọc vũ lưu kim nào ok có rồi nè phạm phú tiến minh này con không thấy mở trứng đây ai mở xong hết giờ đây này cô ngọc ơi Trần Nguyên Khang con là yêu cầu, Ui ôi thật tự thật thật sự luôn ấy. nào Hoàng Minh Châu Hoàng Minh Châu đâu Hoàng Minh Châu đâu ta em gái cô tên Châu ấy ờ nhưng con monster của con xấu lắm ôi đúng rồi cái này chỉ là random thôi chút nữa cô sẽ hướng dẫn các bạn có bảo rồi mà chút nữa cô sẽ hướng dẫn các bạn nhá tự vào monster của mình để mình đổi monster khác cho sinh hơn nhá ok Thùy Dương tên đầy đủ là gì con? Con comment cho cô nhá con là Nguyễn Đức An học sinh mới rồi Đức An để cô điểm danh vào đây nhá à, bạn Thùy Dương nhớ comment tên đầy đủ cho cô nhá ghi là cô ơi, tên của con đâu cô xong cô cũng không biết là bạn nào luôn đấy New One cái bạn tên là Nguyễn Hong Cham 30 gì đấy cái bạn nên đăng uh, comment cho cô tên nhá chứ không là ghi này cô không biết là bạn nào đâu con tên Huỳnh Võ Ngọc Khuê Ngọc Khuê có rồi nè ừ, am is Bảo Bảo á your full name please cô ơi con Chi Sơn học sinh mới à Chi Sơn tên đầy đủ là gì vậy con nếu mà không có tên đầy đủ cô không điểm danh lên trên này được đâu đúng không Are you happy today, my lovely teacher? Yes, of course. I feel so happy today. And how about you? Yeah. Nguyễn Trung Kiên Đà Nẵng rồi này. Con yêu cô Ngọc Sinh nhất đời. Ôi, sao mà đọc mấy comment này thích thế nhỉ? <laughs> Hoàng Ngọc Nhi, đâu cô xem bạn Hoàng Ngọc Nhi nhé. Vừa nãy các bạn có thấy cô comment chữ Hoàng Ngọc Nhi vào đây chưa nhỉ? Như rồi đúng không? Đúng nhỉ? Đấy, có rồi này. Trần Anh Huy học sinh mới đấy hôm nay lớp mình có bạn mới nhá bạn Huy Trần Anh này rồi các danh lưu comment nhiều lần nha mình comment một lần thôi con tên Ngô Nguyên Khang học sinh mới rồi cô xem nào Hôm trước bạn nào chưa làm class đâu uh, chưa làm ở trên quiz giơ tay nào chế. <laughs> chết chết chết chết chết. Cô ơi, con quỷ nhỏ của con đâu? Con tên là Nguyễn An Nhiên đây. Ủa? An Nhiên. Các monster các bạn. U. bây giờ mình có tên Nguyễn An Nhiên nhá. Xem nào các bạn không comment icon nhá Hoàng Thúy Anh có thương cô không thương cô không comment co icon nhá không là cô đọc mỏi mắt lắm đấy cao danh lưu comment nhiều lần nhá Phạm Nguyễn Bảo Ngân Hình như bạn này mới Ôi, hôm nay lớp mình nhiều người mới quá. Con chào cô, con tên là Nguyễn Ngọc Khánh Huyền, học sinh mới á Hôm nay lớp mình có bạn Huyền mới đấy các bạn. Hôm nay lớp bạn Huyền mới nhá. Chút nữa thì mình sẽ sẽ hướng dẫn những bạn mới mở trứng để để có master nhá. Ok. Con là Ngọc Diệp lớp 3, Nguyễn Ngọc Diệp có tên rồi nha. Để xem cô xem nào, cô xem nào nữa. Okay, maybe we have the name Diệp. Yes. Đặng Hoài An. Các bạn comment nhá, đúng cái tên của mình nhá, tên của mình bố mẹ đặt như nào thì mình ghi như thế nhá. Ok, ghi rõ là tên đầy đủ viết hoa chữ cái đầu nhá. Có dấu nhá. Liệu Gia Bảo. Úi dồi ôi, sao tên hay thế này sau ờ, sau lớp này thì chắc sau cô có con ấy thì là cô sẽ có một cái kho tài liệu về đặt tên <laughs> nếu mà cô có em bé Trần Nguyên Khang có rồi này các anh lưu comment nhiều thế thôi comment thế thôi nhé con nhá Vũ Lưu Kim Ngọc lớp mình nha hứa với cô nha mỗi bạn tên comment một lần thôi một lần thôi đấy cô phát đọc được mà con các bạn comment nhiều lần là cô bị bị lỡ các bạn khác đấy là bị thiệt các bạn khác luôn đấy là các bạn khác bị thiệt là nếu mà cô bị bỏ lỡ ấy. đấy thế cô mới sợ chứ Trần Duy Phong Nguyễn Ngọc Khánh Huyền rồi Lê Thùy Bảo Ngọc cô đã bảo không chấm mà không, không có bạn nào thương cô thế này nào hôm nay học bài mới nhá bạn nào mà được điểm danh rồi nhá đi chạy ngay ra ngoài lấy cốc nước uống ra đây hôm nay là phải nói nhiều học nhiều đấy nhá ok Ngô Nguyên Khang Ngô Nguyên Khang. Ô sao nhiều bạn tên Khang nhỉ? Phương hai khóa tại Pantado. Nhưng mà không biết tên là gì. Nguyễn Hoàng Linh Chi, con tên Nguyễn Hồ Lần. Ừ, những cái tên như này là cô sẽ xin phép là cô không điểm danh được nhá phạm khánh hà <laughs> ôi khánh hà ơi lê xuân đức lê xuân đức nào anh em ơi lê xuân đức đầu tỏ lê xuân đức đâu rồi đấy con tên Nguyễn Hoàng Linh Chi con học sinh mới à con chào cô và các bạn đấy Nguyễn Hoàng Linh Chi này hôm nay xem là bạn Nguyễn Hoàng Linh Chi là bạn nào nhá rất là đáng yêu ôi cả lớp ơi hôm nay nhá cô cô có chuyện này muốn kể cho cả lớp cực cô ơi con vừa vào con xin lỗi vì không vào sớm đúng rồi nha lớp mình nhớ vào đúng giờ nha và không đúng giờ là sau nhỡ đâu mà thầy vương thầy khóa lớp là mình không vào được lớp đâu nha học sinh mới cao danh lưu cao danh lưu có tên là chi học sinh mới chả thương cô gì cả nguyễn thái con Nguyễn Thái Sơn À, các bạn đang hỏi là tại sao cô lại để tên ngược như thế? Tại vì là uh, con nhìn nhá, first name, first and last name. Ok, đầu tiên là tên của mình, sau đó là mình đến họ á. Con thưa cô là I love you. <laughs> Ôi, con tên Liệu Gia Bảo, Quản Minh Khánh. Love you, love you Minh Khang. Quái vật của con đâu cô Ngọc? Thì nữa sẽ được xem quái vật nhá. Tính như xin được xem cái nhật ok. À, còn cái tên nào nữa không ta? Triệu Mẫn. ui Tên hay thật sự. Nào, Triệu Mẫn nào. Uhm. Nhìn cái lớp của mình đi, trời đất. Đông quá. Đức ơi. I love you Miss Ngọc. Ui, Hiệp ơi. Hoàng Minh Châu. Ý rồi nha, thế lớp mình xong rồi đúng không rồi cô save vào đây xem là lớp mình tổng là bao nhiêu người nào lớp mình hiện tại bây giờ tổng đang có 86 bạn mà hôm nay đang ngồi đây là mới có đang 66 bạn tức là hôm nay có 20 bạn bị trùng lịch đúng không rồi hôm nay có 20 bạn bị trùng lịch đây các bạn đây ok nào bây giờ cô bắt đầu hướng dẫn nhá bây giờ cô bắt đầu hướng dẫn cả lớp là đăng nhập vào cái nick riêng của mình nha để mình có thể tự cập nhật uh, nick của mình cũng như là cô sẽ chia sẻ bài tập lớp có thể là trên Zalo cũng có thể là ở trên Class Dojo nhé Ok So đầu tiên các bạn hãy tải cho cô phần mềm uh, Class Dojo về điện thoại Ok tải phần mềm Class Dojo về điện thoại cho cô nha Ok, tải phần mềm class Dojo và điện thoại Choco. À, ờ, nó có hình này này. Yeah. Dạ. Right, Class Dojo này. Các con nhấn nhấn đúng nhá, Class Dojo nhá. Ôi 68 bạn đâu, bạn thêm bạn nào thế? Tú Phương ơi, đứa mà cô vẫn hay nói cô monster xấu ấy. <laughs> Ôi miss you, I love you. Yeah. Dạ, nào bây giờ cô hướng dẫn nha, cả lớp tập trung này hướng dẫn một lần rồi đấy. Hướng dẫn một lần nữa nhé cả bạn trên livestream cũng thế nhá. Nào, bây giờ các bạn tải cho cô phần mềm Class Dojo này được chưa về máy điện thoại của mình nhá, về máy điện thoại của mình. Sau đó thì mình sẽ đăng nhập là I am a student, right? I am a student. Nào hướng dẫn đăng nhập trên Class Dojo. ok khi mà các bạn tải app về các bạn tải ờ, các bạn tải phần mềm về thì nó sẽ có cái chữ student ấy ok và các bạn sẽ đăng nhập dưới hình học sinh nhá rồi sau khi bấm vào từ học sinh thì nó sẽ cho các bạn một cái phần gọi là cái camera ấy để bạn quét mã QR ok để quét mã QR và cô sẽ gửi cho các bạn cái này đây cô sẽ gửi cho các con cái này đợi cô một tí cô stop share đây cô sẽ gửi cho các bạn một cái danh sách gồm uh, các cái mã QR của các bạn và nhiệm vụ các bạn sẽ là cầm điện thoại của mình lên đã có phần mềm Class Dojo ở trong và các bạn quét mã QR để đăng nhập vào nick của mình nhá ví dụ như này này cô sẽ cho các bạn xem uh, xem screen here để sau này khi mà mình uh, mình có làm việc nhóm ở trên lớp hay các bạn đăng bài trên lớp thì thì thì các bạn cả lớp đều nhìn được nhá sau này mình còn hoạt động nhóm mình còn chia nhóm để có thể là tham gia các trò chơi khác nữa mình học mình chia nhóm chứ đâu mình học có một mình đâu đúng không các con đó đâu rồi nào cô cô mở đây cô tải về đã nhá uhm. đây đây đây đây đây ôi tải lâu thật đấy lớp mình đông quá tải lâu đây đây look at this I will show you how to log in the class dojo right um ôi zoom đây rồi các bạn ơi đợi một xí Yeah, look at this. Can you see the screen, right? Ôi, có bạn mới, bạn nào mà bây giờ lớp mình đang lên 70 người nhá, bạn nào vào thì các bạn nhớ là comment tên cho cô nhá, không cô không điểm danh đâu đấy. À, yeah, các bạn nhìn thấy trên bảng chưa nhỉ? Nhìn thấy chưa? Con không nghe chỉ nghe tiếng gì gì làm gì có tiếng gì mà gì gì. Quét ở đâu vậy cô đúng không? Nào bây giờ cô sẽ hướng dẫn nhá. Ôi đã viết lên bảng của cô Ngọc rồi. Thầy Vương đuổi ra lớp bây giờ này. Cleodoring à, ờ, không được vẽ lên bảng nhá phải thương cô nhá cô không muốn bạn nào tự nhiên bị vi phạm xong thì ừ, tự nhiên là máy nó auto nó kích ra ngoài đâu xong lại bảo cô ơi con tự nhiên không học được nhá nào rồi nhìn đây nhìn anh cả lớp nào anh em rồi đúng không mình tải class dojo về và nó có phần mã QR thì đây cô sẽ gửi cho các bạn ở trên nhóm Zalo nhá mình sẽ gửi cô sẽ gửi trên nhóm Zalo này một cái bản danh sách này ví dụ như đây là của bạn Bình An đây của bạn Bình An đây bạn sẽ lấy điện thoại ra để bạn quét mã QR QR nhá như kiểu là khai báo y tế trên Bluezone ấy ok à, đã quá quen thuộc rồi đúng không đã quá quen thuộc với việc quét mã rồi Ờ, tên đăng nhập và mật khẩu là gì vậy cô? À dạ bởi vì là em à, em sẽ gửi cho ở trên nhóm Zalo phụ huynh ý à, cái danh sách đấy cái danh sách mà vừa rồi em vừa mới điểm danh các bạn á đó cái danh sách em vừa điểm danh các bạn ở trên uh, class dojo này đây đây đây đây đây đây đây đây tức là đây là tất cả những cái bạn này tất cả những cái bạn này này sẽ được tổng hợp vào một cái danh sách đó thì từng bạn một đây mình sẽ phải tra tên của con mình nhá các bạn tra tên của mình nhá ví dụ đây là của bạn An Bình này bạn dơ cái điện thoại ra bạn quét mã QR ngay trên màn hình điện thoại này ngay trên màn hình của cô rồi là các bạn vào được nick của bạn luôn xem được luôn nhá đây bạn này là bạn uh, của bạn uh, Bùi Gia Long nhá Ok, đây, từng bạn một nhớ là phải tua xuống để xem cái cái cái tên của mình đâu nhá chứ không ờ, quét linh tinh đâu nghe chưa đúng tên của mình nhá bạn Thùy Hoàng Thùy Hoàng Thùy Anh này cái này là Thùy cái cái ghi mà chữ A này là chắc chắn là Thùy Anh này đấy ờ, ok anh chữ anh nhá chữ anh có viết tắt là chữ A đấy Hoàng Hải Long nhá đây Hoàng Minh Châu nhá đó đâu rồi có bạn nào me too nào các bạn đã biết cách để quét macro chưa các bạn đã biết cách để đăng nhập chưa các con đã biết cách để đăng nhập chưa ok chưa à không cho chat bảo sao ok các bạn đã biết cách để đăng nhập chưa nhỉ cô vừa mở chat rồi đấy yes ok không á vẫn không à hướng dẫn lại nhá mình hướng dẫn lại một tí nhá đây tất cả lớp mình đây đúng không các bạn có muốn là tự vào monster của mình không tự vào tự tự vào monster của mình giống kiểu vào facebook của mình ý à, giống như kiểu vào facebook zalo của mình ấy đó thì bây giờ cô sẽ nha tổng hợp ở trong này một cái bảng danh sách gồm mã qr không biết thì bảo bố mẹ nha bố mẹ đã rất quen thuộc rồi các không phải lo nha thì mình sẽ có mã qr để mình quét mình quét một cái là nó ra nick của mình luôn con tin không đấy mà ra nick của mình luôn thì mình sẽ có quyền là mình thay đổi là ví dụ như cô sẽ sẽ thử vào nick của một bạn nha cô sẽ thử vào nick của một bạn nha bạn nào đây bạn đặng à, đặng hoài an nha giả dụ đi cô đang uh, cho bạn đặng hoài an một cái mã qr để bạn đăng nhập đúng không bạn lấy cái điện thoại ra bạn tải class dojo về xong bạn quét mã qr đúng không đây ví dụ cô đăng nhập vào cho bạn đây sau khi đăng nhập sau khi đăng nhập các con nhìn thấy màn hình không đấy sau khi đăng nhập nó hiện lên một quả trứng mở luôn thế là quả trứng mở luôn đó quả trứng đã mở thành một bạn monster mới rồi alo thấy không nghe Yeah, I'm in the class. I'm in the Pentadoc class. I'm in the Pentadoc class. I have a live stream on it. Đã vậy à? Yeah, yeah, yeah okay, I will tell you later. Yeah, yeah, I'm sorry, I'm sorry about it. Yeah, đây có phải là bạn ấy có cái hình monster này đúng không? Và nếu bạn nào muốn thay đổi, bạn nào muốn thay đổi thì à, bấm vào biểu tượng thay đổi nè. Ui cha, <laughs> mình sẽ có thể tự thay đổi monster của mình nhá. Hôm nay cô dành khá nhiều thời gian để các bạn đăng nhập. Tuy nhiên là từ buổi sau thì mình sẽ tự động đăng nhập thì sẽ có nhiều trò hơn đúng không? rồi đấy mình tự thay đổi cô không muốn thay đổi ok và đó đấy that's the end it's easy for you rất đơn giản thôi cả lớp ạ con không thấy trên zalo rồi tại sao không thấy trên zalo tại vì là <laughs> bây giờ cô mới gửi đại xíu <laughs> một xíu thôi một xíu thôi hay là hay là mình học xong mình gửi nhá học xong mình gửi sau nhá giờ gửi các bạn các bạn ờ đấy mã lớp học là gì cô thì để sau buổi học cô gửi nhá được không rồi biết rồi rồi chưa rồi cả lớp đã nắm được cách để mình đăng nhập vào nick của mình rồi đúng không nhỉ và cô sẽ gửi cả mã lớp học nữa ok và sau đó thì mình nhưng mà nhớ là phải là sau buổi học nha chứ bây giờ gửi là các bạn chỉ có chăm chăm vào việc đăng nhập vào class dojo và quên mất buổi học của cô ấy ok học đi cô rồi bây giờ nhá, hôm trước thì cô đã Ờ, có một cái bài tập tổng cho các bạn về Unit 6 about animals right và những cái bạn mà được uh, nhiều điểm và tối đa nhất sẽ được cộng điểm như hôm trước có nói ấy. đây này look at this uh, we have uh, Nguyễn Ngọc Hương Nguyễn Ngọc Hương Quỳnh À, số lượng làm bài hơi nhiều tuy nhiên cô vẫn rất tuyên dương tại vì là các bạn rất là có trí đúng không các bạn làm bài cho đến khi nào các bạn đạt được cái vị trí cao nhất thì thôi đó là bạn Nguyễn Ngọc Hương Quỳnh hiện tại 10 bạn đầu bảng là Nguyễn Ngọc Hương Quỳnh này bạn Đỗ Bảo An Võ Minh Khang Nguyễn uh, Nguyễn Ngọc Hương Quỳnh này là bị lập nick đấy nha Nguyễn Trung Kiên ở Đà Nẵng bạn Khánh Bình Tuy nhiên Khánh Bình thì cô không biết tên đầy đủ của bạn là gì bởi vì lớp mình đang có rất nhiều Khánh Bình đó thì hiện tại là bạn này chưa được cộng điểm nha Ok, bạn An Phú, An Phú là không ghi tên đầy đủ cho nên là cũng rất nhiều An Phú, không biết An Phú nào. Ok, Hoàng Thùy Anh, Dương Đức Minh, Hà Bình An. Ok, những bạn này, đấy những bạn cô vừa đọc tên là sẽ được cộng điểm trên Class Dojo vừa rồi nhá. Ok, right. Các bạn phải, đây hôm trước nha, Phạm, Phạm Danh Hoàng Hiệp vừa vị trí thứ ba. Hôm nay Võ Minh Khang đã ngoi lên vị trí thứ ba rồi đó các bạn rất là quyết tâm đấy không đùa đâu đúng không rồi thì các bạn cố gắng nhá để mình cập nhật uh, cái bảng mình làm bài sao cho tốt nhất để để khi mà mình uh, mình mình mình có kết quả tốt nhất đó. tại vì các bạn làm đúng rất là nhiều bây giờ lớp mình rất là tiến bộ này làm đúng nhiều có nhiều bạn thì sai chỉ có ba câu một câu hai câu thôi đấy không sai nhiều ngày xưa còn sai chục câu nhưng bây giờ chỉ sai hai ba câu thôi nhá rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đến bài mới ngày hôm nay nha. Hôm nay cô sẽ không chữa bài trên quiz nữa, không sẽ mất thời gian mất. Ok, can you see the screen? Can you see the screen? Các bạn nhìn thấy trên màn hình không? Cô ơi, con không ở trên nhóm nên con không làm bài tập được. Ok, cô ơi, con không mặc. Nào. Rồi bây giờ cô bảo là có nhìn thấy màn hình không? Yes, mình học xong đã nha xong thì sau buổi học cô sẽ gửi cô sẽ gửi mã QR cho các bạn được chưa ok học đi cô cô muốn học lắm rồi đấy không chat đã nha rồi chat chat nha Yes, rồi tập trung vào đây. Mình đã trải qua ở uh, trong lớp uh, của Pantado là unit 1 2 3 4 5 6. Wow, cũng đã một khoảng thời gian rất là dài rồi đấy. Và mình đã đồng hành với nhau rất là lâu rồi đó, từ những buổi đầu tiên đúng không? Học về ABC mà bây giờ học đến party time rồi đó nhá. So today the lesson today about the party time unit 7. Okay, you can start it with listen to the song. Now, okay. Các bạn ơi, các bạn ơi, give I need you have your own pencil. Pencil here. Okay, where's your pencil now? Rồi, quickly put your pencil. Yeah, I see Tô, Tô Giang đúng không? Tô Giang đã có pencil rồi. Okay, bạn nào đâu? Bạn Hoài An đã có pencil rồi nào. Hiệp bay đâu mất rồi đây. <laughs> Okay, Nguyễn Lương Hà An. Ui, Nguyễn Lương Hán ơi cô có bút chì xanh của con này giống y hệt luôn à, trời ơi giống luôn giống luôn nào đây rồi xem nào bạn Ngọc Khuê ủi Ngọc Khuê nha Ngọc Khuê đúng đúng hãng của cô luôn nhưng mỗi tội màu đỏ ơi cô màu xanh Hoàng Thùy Anh rồi Ngọc Diệp Ngọc Diệp có cái bút chì đen nhìn xinh quá Minh Đức tự nhiên ngồi ngồi bất động Minh Đức ngồi bất động Ok Trần Duy Phong Trần Duy Phong đang ngồi với mẹ đúng không đang bút của con đâu Trần Duy Phong lớp 2 a chạy lên lấy bút nhanh lên con ngồi học thì không được ngồi không được ngồi yên đâu con học hành mình phải vận động lên con mình chạy ra mình lấy cái bút chì đi Trần Duy Phong nào Nguyễn Hồng Trâm 30 nhưng cô không biết tên này là tên gì nhá con tên gì nhỉ con có thể comment cho cô bạn cái bạn Nguyễn Hồng Trâm 30 này này cô không biết con tên gì ok nào Nguyễn Trần Nguyên Khang này Hoàng Hạnh Hoàng Hạnh ơi bút con đâu Hoàng Hạnh đâu? Ừ, Hoàng Hạnh xinh rồi, tốt. Nguyễn Hoàng Dũng thấy tắt mic thôi, xong cho học nữa nha. <laughs> Nào, Phương. Phương cắt mái, Phương mái mới đâu rồi? Quay cái bút ra đây rồi. Ái xà, đụng hàng nhá, đụng hàng nhá. Bây giờ dùng bút chì đôi cơ đấy. Nào, phí Kim Ngân đâu? Tại sao cô lại phải bắt các bạn lấy bút? Rồi, Thùy Dung các thứ Phạm Hiền Thảo các kiểu rồi. Đây, nhìn đây, cô nhìn thấy hết đây này. Tống An Bình, bút chì con đâu? Dạ yes, <laughs> rồi ơi Chui lên từng ngăn mẹ một chữ bút chì màu đen Rồi ok Anh Khoa Hai bạn anh em nhà anh Khoa đâu bút chì đâu con đi lấy bút chì nào Nhanh lên nào nhanh lên nào Ok ok rồi rồi Phạm Phú Tiến Minh bút chì đâu con Các bạn có hết rồi này Nguyên Ngô Nguyên Khang này Nguyễn Hồ Anh Dương Kim Ngọc này Trần Bình Minh này Dương Đức Minh rồi Rồi Phạm Phú Tiến Minh có rồi đây Hôm trước vừa được cộng điểm Hôm nay đã quên bút chì của cô rồi nhé Đúng không hôm trước vừa chơi cộng điểm đấy Xong thì hôm nay lại quên rồi nhá Lại không ý thức rồi À rồi con nhìn thấy cả lớp rồi này cô không tiện đọc tên hết ở đây nha nhiều quá đông quá bạn Bảo Ngọc bạn Hương Quỳnh Ngọc Khánh Hoàng Ngân Anh Thư Thái Thịnh ôi bảo sao lớp mình đông thế này càng lúc càng đông Nguyễn Hoàng Linh Chi Phương Hà ui đông quá các bạn ạ cô cô tạm thời cô ờ, xem đến đây thôi nhá thấy lớp mình đầy đủ hết rồi này cô không tiện đọc tên các con ok so so so nào bạn ạ chuẩn bị nhá cầm bút chì, okay you hold your pencil and you point to the screen right mình cầm bút chì để mình chỉ vào màn hình khi mà mình nghe ok when you listening you use your pencil and point to the screen right okay one more time when you listening you use your pencil to point to the screen right mình chỉ vào trên màn hình từng chữ một nhé, ok Let's start it with the listening today. Unit 7. Unit seven. Party, Party time. time. Page 82. Activity 1. Listen and read. Listen then and sing, sing My Birthday Party. là Locates rồi hình như là mình đang join vào một bữa tiệc đúng không mình đang join vào một bữa tiệc sinh nhật trời ơi my birthday party right Ê, hình như là sinh nhật của cô hình như là không có cái gì cả tuy nhiên là sinh nhật các bạn sẽ rất là vui đúng không sinh nhật các bạn vui bánh kem quà đồ uống uh, ờ, ờ, táo này salad này pizza hot dog các thứ đúng không rồi Ok, nào bây giờ nha, các con có muốn là xem là cái cái cái ờ, cái những cái đồ ăn ờ, mà mình hay gặp đấy trong tiếng Anh là gì đúng không? Để xem nhá. Ok, we will ờ, go on surrounding the birthday party, right? The next. Yeah. OK, now use your pencil. Hôm nay, OK, today I have 12 new words about food for food and drink okay đồ ăn và thức uống uh -huh. food and drink đồ ăn và thức uống okay and I have 12 cô có 12 từ listen and use your pencil to point to the screen eight words okay so let's start it page 83 Activity 2. Listen, point, and say. say. 1. One. An apple. An apple. Two. Oh, I'm sorry. Listen, point, and say. One. An apple. An apple. Các bạn đọc to nhá. Two. An orange. An orange. Three. Grapes. Grapes. Four. Salad. Salad. Five. A hot dog. A hot dog. Six. A hamburger. A hamburger. Seven. A sandwich. Uh, a sandwich. Eight. Pizza. Pizza. Nine. Cake. Cake. Ten. Ice cream. Ice cream. Eleven. Milk. Milk. Twelve. Juice. Juice. Okay, mình có 12 từ vựng. We have a trial new words today. Uh -huh. Ôi đúng rồi, không chắc lăn tăng chỉ được chắc đáp án làm bài đúng luôn. Bạn Xuân Đức hôm nay cộng một vốt luôn tại vì là đã có cống hiến trong lớp cho cô. Bạn Xuân Đức xứng đáng được làm trợ giảng với cô ngày hôm nay nha Xuân Đức nha. Ok nào, mình xem nào, các bạn nào đã nhớ các từ chưa? Cô sẽ gọi random một bạn nhá. Nào lên cái class dojo nào, lên class dojo xem hôm nay bạn nào, bạn nào hôm nay nào Raise your hand now. raise hand trước nào. Okay, can you raise hand if you can read out loud all the new words today? Okay, raise your hands please on the screen and I can see you. Uh -huh. Đâu, bạn nào ta? Bạn nào nhỉ? Ui, giơ tay, giơ tay. Giơ tay trên màn hình cô vẫn thấy được đấy. Đâu giơ tay, đâu giơ tay nào. Hương Quỳnh này. À, Hương Quỳnh à. Đâu rồi? các bạn nào tự tin đọc được hết các từ này không nếu mà chưa tự tin à chưa tự tin đúng không cô cho nghe lại một lần nữa nhá ok tự tin nhở cô tự tin thế nhở sao mà giơ tay nhiều này biết chọn ai rồi đâu rồi đâu rồi bạn Nguyễn An Nhiên à ok Nguyễn An Nhiên An Nhiên nhá tin à Good evening, Nguyễn An Nhiên. Can you hear me? Hello, teacher. Okay, great. Um, today we have 12 words about food and drink. So can you read out loud for me and everyone here? For you. Yeah, con đọc các từ này cho các bạn và cô nghe nhá. Okay, the first word. An apple. An yeah, an orange. apple. Nào, từ từ nào. An, an apple. An apple. Great. Hmm. And the second? An orange. An orange. Now, um, um, joy, an orange. Orange. Orange. Now, jaw, jaw, G, orange. Orange. Orange. Good. Nào đọc đừng mất âm đuôi nhá. Lâu lâu mình không học với cô Ngọc là lại cứ quên mất nào. An orange. Nào, dành cho An những bạn orange. dành cho những bạn nào hơi khó phát âm về cái âm j này đúng không? Right. Con thấy con có thấy khó phát âm không? Các bạn có thấy khó phát âm âm đấy không? Có hay là không? Yes or no? Hơi hơi khó đúng không? không phát âm khó đúng không đây hoàng hạnh bảo là không khó có bạn thì bảo khó thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho cả lớp nha được chưa nào à, orange ok nếu mà các bạn phát âm âm g, đúng không nào luyện tập cho cô nào j j rồi cô nhìn thấy trên màn hình các bạn đang luyện tập rất là nhiều là bạn Nguyễn An Nhiên thử thử luyện tập lại cho cô nào J. J không phải giờ chờ không phải chờ đấy ok cong miệng lên này cô bảo về học thì không cần phải ngại cái gì hết đúng không mình chỉ cần uh, nghe theo cô ngào thôi đúng không bởi vì mình phát học phát âm mà mình không cần phải vé đâu đâu cô xem một bạn thử nào một bạn thử phát âm thử bạn làm biết phát âm âm này không bạn hoàng hạnh nào nào hoàng hạnh đâu nhỉ ok can you pronounce this sound for me please yeah okay job Chọc. Ok, orange. Orange. Ôi trời ơi. Cứ học sinh như thế này thì uh, à, 2 năm nữa hay 3 năm nữa thì cô bị đào thải mất đúng không? <laughs> à, bây giờ bạn Nguyễn An Nhiên. An Nhiên đâu rồi? An Nhiên đọc lại theo bạn nào. Nào, con giúp đỡ bạn An Nhiên học bài nào. Nào, Hồng Hoàng Hạnh giúp đỡ An Nhiên đọc nào. An Nhiên đọc theo bạn nào nào đúng không mình phải cong à, cong môi lên đúng không jaw right orange yeah. orange đấy thấy mẹ phát âm chuẩn rồi đấy nào an nhiên cố lên con cố lên con cả lớp này đang giúp giúp đỡ con này này nào cố lên nào con đọc nào orange orange wow, <laughs> vô tay vô tay rồi rồi cứ rồi trời rất là tốt đó hoàng hạnh ơi cô cảm ơn hoàng hạnh hôm nay đã giúp đỡ an nhiên đọc bài nha hoàng hạnh lên được một tích nha yeah, đáng yêu thật thank you nào so remove nào cảm ơn hoàng hạnh đi con cảm ơn bạn hoàng hạnh đi nào con cảm ơn hoàng hạnh nào ok nào mình come back bài tập à, bài bài hôm nay nhá tiếp tục nào mình ờ, có từ tiếp theo bạn nào bạn nào có thể đọc cho cô nào ui dồi ôi hiệp phạm nào bây giờ hiệp phạm với ngọc khuê hình như là một cặp đôi mà thực sự là là phối hợp rất là lý lần nào mà cứ giơ tay phát là là, là hai bạn này rồi. rồi bây giờ nha ngọc khuê với hiệp phạm đúng không bây giờ cô sẽ có một cái challenge cho các bạn đây nào bây giờ còn bạn nào nữa không nhỉ võ minh khang ui rồi minh khang đã chạy vào đây rồi rồi đợi tí đợi tí đợi tí nào Hoàng Thúy Anh Hoàng Thúy Anh rồi đâu bạn nào nữa bạn nào nữa bạn Đỗ Bảo An rồi <laughs> Bảo An thích quá nào vào đây vào đây vào đây vào đây Phương cô mời con đi rồi rất ấn tượng An Phú <laughs> nhưng mà An Phú gọi nhiều lần rồi An Phú điểm cao lắm rồi để cho các bạn điểm cao với <laughs> An Phú điểm cao lắm rồi nha Cao Danh Lưu Cao Danh Lưu Adpin rồi bây giờ cô sẽ mở chat cho các bạn nha nào nhóm này nhóm này nhóm này đọc đồng thanh cho cô nhá ờ. ok ok good nào nhóm này nhá nhóm này là phải đọc xem là nếu mà bạn nào mà đọc mà chỉ có phát âm sai một từ thôi là nó sẽ lộ ngay cơ tin không bây giờ thì các bạn nếu các bạn đọc đúng nếu các bạn đọc đúng cả nhóm sẽ được tích điểm còn nếu mà một bạn đọc sorry thì sẽ lâu sẽ không được tích điểm nữa ok rồi cái tâm không yes yes yes, yes nào cả lớp nhá cả lớp làm chứng cho cô nhá nào bây giờ xem nào các anh lưu lại tắt mic rồi đúng không ơi giỏi ơi cứ giơ tay rồi tắt mic cả con nào mà mic nào mạnh dạn lên nào mạnh dạn lên nào rồi đẹp trai luôn. ơi ơi cô nghe cô, lúc mà cô gửi cái buổi là lúc buổi 26 là cô gửi nhầm thành buổi 24 luôn cô. cô bị gửi nhầm số ấy tại vì cô học là nền tá con <laughs> ok nào bây giờ bắt đầu nhá uh, the, the third third the third the third word now three two one Red. An apple. Red. An apple. Red. An orange. Red. Oh, oh, nào nào nào, đọc một từ thôi, một từ thôi nào. The third word. Three, Red. two, one. Grapes. Grapes. Grapes. Grapes. À, mình nghe thấy bạn không phát âm gió rồi nào, bạn nào quên không phát âm gió nào bây giờ. Cho một cơ hội nào. Nào cho một cơ hội nữa nào. Three, two, One. Đó là âm thanh nào? grapes grapes Rồi tốt. Grapes. Nào cả lớp đồng thanh nào. Grapes. Grapes. Good job. High five. nha cả lớp high five với cô nào. You. Rồi, tốt lắm. Nào, tiếp tục nha. Cả nhóm kia nào, đọc cho cô nào. Salad. Salad. Tại salad. Ai salad? Cô salad salad ai salad <laughs> trời ơi vừa gọi giờ phải xong đã salad rồi salad ok nào salad salad salad à, salad right salad rồi tốt lắm để cô xem nào tiếp tục một từ nữa để chứng minh à, địa vị nhóm nha nào the the fifth one a hot dog a hot dog nào con đếm nào dạ. nào quản quản ca chuẩn bị nào three two one a hot dog a hot dog Ờ, hình như là ờ, dạ. thiếu đúng không? Ờ, dạ. Hình như là thiếu đi thiếu thiếu cái gì? Thiếu cái gì? Ờ, nào bây giờ Ngọc Khuê nào, riêng Ngọc Khuê đọc cho cô cái từ này nào. Can you read out loud this word for me please? Yes. Yeah. A uh-huh. What's this? Uh. À, Ngọc Khoe đọc đúng rồi. À, how about Hoàng Hiệp? Okay. What? Uh, what this? A hot dog. Okay, great. And uh, Cao Danh Lưu? Có tiếng gì dày dày ấy nhỉ? Ôi, bạn Danh Lưu bạn lại tắt tiếng rồi cô danh mi vì sao ấy là dạ, thế bây giờ ngầm võ minh khang nào Ôi, tiếng rè rè, tiếng từ máy tính của con À thế à? Ờ, cô tiếng Phạm mà có cả một cây PC ra mà mà mà tiếng là ờ, hùng hổ ấy của báo cáo trồn ấy à PC là máy tính để bàn ấy thường thường cô cái máy tính để bàn cô cũng có cái tiếng đấy ơi con lấy hình nồi mà nó cứ bị trộn vào cái mặt mình ghê lắm ấy đây là máy ờ nước đầu là ờ, thế thôi thế thôi không sao không sao sau cô cho hình nền khác của lớp nào võ minh khang lúc đầu máy tính của con nhưng mà về sau bố lại cho con đâu ai ai đang đọc đây ăn nói đấy đâu rồi xem nào ờ, đấy là bạn đâu? hiệp phạm à, bạn ấy bạn khang bạn vừa lấy bạn đi à, đọc người đó cô nhưng mà bé quá đúng không cả lớp nghe được không no no Minh Khang, can you read aloud please? Nào, a hot dog. Mình thiếu âm cờ nhá. Nào, Phương nào, Phương nào đọc cho cô rõ ràng nào. A dog. A hot rồi. dog. Đúng rồi, đấy. Học tập chị Phương nhá. Hoàng Thùy Anh nào. A hot dog. Good. Nhóm này nhá. Ui rồi, huyệt Phạm. Bùm chiêu, bùm chiêu. Không được đâu con, bùm chiêu thế là không được đâu nhá đấy lôi súng ra bắn cô khổ không này dỗi luôn nào rồi ok thank you thank you nào bây giờ mình tiếp tục ờ. nha cô tục. cô đừng có gửi nhầm buổi nữa nha ờ à, gì cơ ơi cô nghe cô không nghe rõ cô đừng có gửi nhầm buổi nữa nha à ừ cô hứa hứa mà hứa <laughs> hứa không gửi nhầm buổi Ok nào, bây giờ các bạn ờ, tắt mic cho cô nha. Làm video thế để mình học tiếp nha. Rồi vừa rồi các bạn đấy đã đã lưu ý trong chúng mình đúng không? Vẫn có cái tiếng. Cô có mở lấy video đâu sao có tiếng nhỉ? Ok, rồi. Nào đúng không? Thì vừa rồi mình đã đã luyện tập cái âm j và âm g ôi một giây một giây mình bị kích ra khỏi zoom buồn sợ quá đâu rồi cô ngọc đâu nhỉ các bạn bình tĩnh nha cô đang mất bình tĩnh <laughs> ok để cô áp phim vào đây nha rồi cô vừa mất bình tĩnh tại vì một giây cô vừa bị out ra khỏi zoom buồn quá các con ạ đây là tiếp tục nào so mình có à, an apple à, an orange grapes salad, a hot dog. Now, hamburger. Nào cả lớp nào luyện đọc cho cô nào. Hamburger. Ui Ngọc Diệp, Ngọc Diệp, Ngọc Diệp ăn luôn. Nào Ngọc Diệp. Add Ui, cái nhà này có một đội quân các bạn là một đội quân, một đội quân đúng không? Nào mở mic cho cô xem nào để cô xem là đội quân nhà này nào nào. Ok nào. A hamburger. a ờ, hamburger được quá nhờ rồi ôi sao mà Ngọc Diệp thường thường có hay trả bài cô ở trên uh, hội nhóm không mà sao mà bây giờ cô mới biết là có Ngọc Diệp ừ, phát âm chuẩn thế Ngọc, Ngọc Diệp thường thường không ở ờ, đây đây vậy con học mấy buổi rồi à, cái này không phải là con học uh, cô Thanh nhưng mà cái này con học ở trên trường VUS à, à ok à từ này là học mới học rồi đúng không ờ, ok thế thì sau là mày tập chăm lên nhé để cô xem nhé bởi vì bây giờ cô mới biết là Ngọc Diệp ở trong lớp mình học cũng rất ok đấy à ha rồi thank you Ngọc Diệp nha thank you. ok nào ui tự nhiên có mới biết một bạn phát âm chuẩn quá các bạn ạ đấy lớp mình toàn người tài thôi mà sao mà mà mà mà mà mà toàn dấu giỏi thôi nào a sandwich right a sandwich nào cả lớp nào a sandwich sandwich nào sandwich đầu xem Nguyễn Trung Kiên nào Nguyễn Trung Kiên nào nào a sandwich a sandwich Ồ, oh, tốt lắm nào Nguyễn Trung Kiên là chỉ định xem một bạn con thấy ấn tượng ở trong lớp xem là bạn nào đọc được không hả con con có nhìn thấy bạn nào thấy ấn tượng không cô đấy nào con thấy ấn tượng bạn nào là con gọi cô nào. gọi xem bạn nào ừ. con Úi rồi Phạm Phú Tiến Minh vẫn liên tục chỉ vào bản thân tớ nè tớ ấn tượng nào phú cho Nguyễn ăn phú cái nào không phú dỗi cô <laughs> phú tất cam trời phú tất cam nào phú ơi Hello, teacher. Why, why don't you? Okay, can you read out of the word uh, a sandwich, right? Yes. Yeah, a sandwich. A sandwich. What do you want to eat now? Bây giờ con muốn ăn gì? A sandwich. You want a sandwich? What? Now, ngoài cái sandwich, con muốn ăn cái gì nữa không? Pizza. Pizza. Yes. Ok. Này em nhỡ đâu mà điểm cao quá xong thì cô mà bây giờ lớp mình nhá, điểm cao là đang có An Phú này, Hiệp này, Ngọc Khuê này, đấy đấy đấy đấy. Mấy cái bạn điểm cao cao ấy, ờ, tích điểm nhiều nhiều ấy mà nhỡ đâu mà chúng cái này cô biết là biết ăn thích ăn gì để còn gửi về nhà chứ. Đúng không? Ờ, bây giờ Shopee về Lazada về Now Food nhiều mà các con rồi ok rồi nhưng mà đấy nhá đấy là trong trường hợp cố gắng mà nhỡ mà điểm cao mà nhất lớp thì thì đấy nhá mà các bạn nào mà có sở thích gì thì nhớ để lại ở trên class dojo nhắn ở trên nhóm nhân vô nhá rồi thank you đây là bạn uh, An Phú thích uh, uh, pizza và sandwich right đấy bạn phát âm rất chuẩn tốt tiếp tục nào nhưng mà cô ấy thì cô lại rất thích ăn cái cake này này yeah, dạ, ok cả lớp đọc theo cô nào cake cake ok đọc to nào cake à cô đang nhìn thấy các bạn đọc to rồi cake rồi đỗ bảo an nào bảo an nào cake cake cake cake cake <laughs> ok hello bảo an hello teacher ok you hear me yes okay i i see that you have the background like me right okay <laughs> can you read out the word cake oh oh you forgot my ending sound you know cake cake cake cake rồi cái chữ khó <laughs> đau họng lắm đúng không nhưng mà nếu không có thì giống như kiểu là ừ, tên Ngọc nhưng không có dấu nặng ấy là không biết là tên gì luôn đúng không đấy như kiểu là tên là Đỗ Bảo An nhưng mà đọc là Đo Bao An chẳng hạn đấy rất là khó đúng không đấy mình cũng phải đọc cái từ cake là đúng thì lúc đấy người ta mới biết là cái bánh đúng không ừ, nào lại cho cô nào what do you want to eat uh, a ờ, cake uh, cake Good. Now, uh, ngoài cake ra, what else do you want? I want hamburger. Yeah, a hamburger. Các bạn có vẻ trong lớp mình thích ăn bánh mà. Tôi không thích, không ai thích ăn táo, không ai thích ăn ờ, hoa quả. Không ai thích ăn ăn orange à? à không thích ăn táo, không thích ăn apple à? Bảo An có thích ăn apple? Yes. Yeah, dạ, nhưng mà nhưng mà thích ăn uh, hamburger and là apple đúng không? ok, thank you bảo An nha. Good job baby. Right, nào mình còn những từ nào nhỉ? Ok, mình còn wow, maybe this is the most the most favorite of all the student here. Ice cream. Okay. Oh, the weather is so cold. Mặc dù trời rất là lạnh, but I like ice cream. Cô rất thích ăn kem ở trời lạnh. Cả lớp có thích ăn kem ở trời lạnh không? <laughs> tô tô giang khánh Vy, không à có <laughs> ôi rồi ôi yeah, đương nhiên là cô sẽ không khuyến khích các bạn ăn kem ở trời lạnh tuy nhiên đấy chỉ là sở thích của cô thôi cái sở thích này nó rất là tệ đúng không nó không phải là sở thích tốt vì vậy là không ờ, có nên nhân giống cái sở thích này lên đúng không là nó nó nó nó ok nó nó nó nó no but now we have the ice cream so yummy right and the next word is milk Yeah, milk. Ah, yeah, I have a cup of milk here. Yeah, a cup of milk. Cô có sữa này và nếu mà cái từ ice cream thì mình nhớ là có chữ s ok và chữ milk là từ milk sữa ok có âm k, k, giống như cake ấy. Yeah, milk và từ cuối là từ juice nước ép cam ở đây thì cô không có ờ, nước ép cam nhưng mà cô đang có một cái quả cam ở đây okay ờ, this is an orange right and we have a juice of this yeah a juice an orange juice nước ép cam right Okay, now we finish bởi vì là thời gian có hạn cho nên là ba từ cuối mình không thể tham gia được rồi. Nào bây giờ mình sẽ bắt đầu quay trở lại với Class Dojo nhá. Mình sẽ quay trở lại với Class Dojo để tích điểm cho những bạn ngày hôm nay đã có đóng góp cho lớp mình được không nhỉ? OK, so nào share screen các bạn nhớ nhá, sắp tới thì cô sẽ share cho các bạn cái cái cái cái cái, cái uh, cái danh sách để mình đăng nhập vào nick của mình ý, đúng không? Sau khi mà mình đăng nhập vào nick của mình ý, thì mình sẽ có thể là vào trong class story đúng không? Và xem những bài đăng của các bạn ở trong lớp này, xem bài đăng của cô ở trong lớp này đúng không nhỉ? và thi thoảng thì cô cũng sẽ gửi bài tập cho các bạn luyện tập thêm ở trong này nha okay so maybe this is the end of the class now I'm so sad today because the time is running the time is running so fast hôm nay thời gian trôi nhanh quá hướng dẫn các bạn làm class dojo mất bao nhiêu thời gian ấy nhưng mà không sao đúng không nhỉ hôm nay mình đã học về 12 từ okay 12 new words about food and drink right? And I have the homework for you by quizzes. Ok, cô sẽ có bài tập cho các bạn trên quizy và chúng mình sẽ tiếp tục làm bài tập nha. Ok, but this is the, the class now. So, bye bye. All the class need was brush your teeth. Okay, wash your face and go to sleep. Good night and see you later on Monday. Right, good you yeah dạ, bye bye cô sẽ bắt đầu mở mic cho các bạn nha goodbye <laughs> ok participant here đâu rồi đâu rồi các con yêu của cô đâu rồi Goodbye teacher. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Goodbye teacher.